Mở đầu phim chúng ta có thể thấy một người đàn ông đang cặm cụi làm việc. Anh chính là Iakutani, một phó giáo sư dành cả tâm huyết cho y học. Khi đó thư ký của anh dẫn một vị khách tới để hợp tác do chú tâm quá mà mãi mới nghe thấy có người gọi. Anh cố gắng thế này cũng chỉ vì người em gái quá cố của anh ngày anh còn nhỏ khi đó cô bé mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không ai có thể chữa được. Khi nhìn em gái ra đi như vậy anh đã quyết tâm phải trở thành một người có thể cứu được những bệnh nhân giống em gái mình. Anh làm việc không kể ngày đêm còn ghi cả thời gian ra tay mình sau đó vào văn phòng ngủ một giấc thì đó cũng là lần cuối anh ở thế giới này. Khi anh mở mắt ra thì thấy mình đã thành một cậu bé và ở một nơi xa lạ. Ở thế giới này anh được gọi là thiếu gia Fama mọi ký ức của cậu bé này. Đến đó thì người trước mặt anh chính là hầu gái riêng cô tên là Lotte. Sau khi nói anh muốn tháo băng thì cô đã chạy đi chuẩn bị ngay. Khi đó anh vẫn thấy số mà anh viết trên cổ tay từ thế giới bên kia. Hơn thế nữa anh còn có một thanh ấn của thần dược trên cánh tay và điều này đã minh chứng cho dược thần đã bảo vệ anh khi bị xét đánh. Để tìm hiểu về nhà James Medicis thì anh đã nhờ cô hầu gái của mình dẫn đi tham quan ngôi nhà và các thành viên trong gia đình anh. Lúc đó anh cũng được biết cha của Fama là Bruno Mô Dược Sĩ Hoàng gia. Hóa ra anh lại được chuyển sinh vào gia đình quý sở tộc xịn sò thế này à? Sau khi giới thiệu về các bức ảnh của từng thành viên trong gia đình thì cô Hầu cũng nhắc nhở anh là anh còn phải học ma thuật nữa đấy. Sau khi về phòng anh đã nhớ lại lời Lotte nói là tưởng tượng hình thái của nước trong đầu là được. Với kiến thức sâu rộng về hóa học và y học của mình, anh đã tưởng tượng ra các phân tử nước ví dụ như H2 cộng O2 ra hô hồ này. Lúc đó ấn thần trên cánh tay phát sáng và hai bàn tay anh cũng đã triệu hồi được nước nhưng không biết cách nào để dừng nguồn nước lại thì anh đã đem nó ra cửa sổ tưới cây. Xong cũng hết nước thì nghe thấy bên dưới có tiếng lót cô đã bị ướt hết người nhưng vẫn rất vui vì cậu chủ đã nhớ lại được pháp thuật. Sau đó anh đã test thêm vài thứ khác nữa thì biết được tay trái của mình có thể tạo ra vật chất, còn phải sẽ xóa bỏ được vật chất ngay sau đó Lotte cũng vui mừng mà chạy lại với cậu chủ. Nhưng còn một điều nữa là lão gia rất hay hỏi về kiến thức dược học cô sở anh cũng đã quên hết rồi vì bữa cơm nào cũng sẽ là một lần kiểm tra bài cũ đó. Sau đó Lotte đã dẫn anh đến một căn phòng để anh có thể nhớ lại chút ít kiến thức dược học thông qua sạch vở. Và đó anh nhìn toàn những kiến thức từ thời Napoleon thế này thì nó là chuyện nhỏ. Tới bữa cơm thì mọi người rất vui khi thấy con của họ tỉnh lại và Yukutani cũng đã xác nhận một lần nữa tên của mình từ giờ sẽ là Fama. Xong thì cũng đến phần kiểm tra bài cũ nhưng sao mà làm khó được anh ở thế giới kia anh từng là phó giáo sư cơ mà. Sáng hôm sau anh đã được chị Elion đến dạy kèm pháp thuật chị là đệ tử tâm đắc của cha Fama cũng là gia sư riêng của cậu ấy. Nhưng có một điều kỳ lạ chị ấy đã phát hiện sao anh không gọi chị ấy bằng cái tên Ellen thân mật. Sau đó anh cũng nói là bị xét đánh nên trí nhớ còn mơ hồ xong chị còn hỏi xem có nhớ pháp thuật không thì chỉ nhớ chút thôi. Thôi thì học lại từ đầu. Ở quý tộc họ ai cũng có năng khiếu về thần thuật mỗi người sẽ đều có một thần bảo vệ riêng. Thần bảo hộ của gia đình Fama chính là dược thần còn chị ấy là thủy thần. Thần thuật có 5 thuộc tính lửa nước gió đất và vô thuộc tính ngoài ra cũng được chia thành thuộc tính dương âm nữa. Chỉ có cái vô thuộc tính là 300 năm nay chưa thấy có ghi chép nào rồi không biết có thật không nữa. Anh cũng hỏi chị Ellen tạo ra được vật chất khi tưởng tượng thì đó là thuộc tính nào chị ấy nói làm gì có ai có năng lực đó nếu thật sự có thì đó chỉ có thần linh hoặc quỷ thôi. Sau đó chị dẫn anh đến bờ sông nhưng anh quên không mang trượng mà thực ra cũng chả biết cái trượng ở chỗ nào. Chị rất ngạc nhiên khi anh đi cày lại quên mang châu cây trượng đó để khuếch đại thần lực và kiểm soát thần thuật. Sau đó chị Ellen đã cho anh mượn cây trượng của chị ấy để anh bắn thủy thương về phía hạ nguồn. Biết anh đã quên nên chị đã làm mẫu một lần sau đó tới lượt anh thì chị đã nhắc anh cách triệu hồi nước. Ngay sau đó anh đứng tụ lại một điểm rồi vận công và bắn ra một tiên nước lớn như con rồng nước chứ nó không phải cây thương nước mà chị Ellen đã nói rồi. Sức nước quá khỏe khiến anh không cầm nổi cây gậy khi gậy rơi xuống thì pháp thuật cũng dừng. Chị gia sư rất lo cho anh vì sợ anh đã dùng hết ma lực cả đời để gọi ra tiên nước đó. Sau đó chị đã đưa anh ma lực kế để đo thì nó vượt quá giới hạn khiến chị phát khiếp không biết học trò của mình bị làm sao. Thanh Ấn cũng sáng lên và chị Ellen nhắc nhở anh không được nói chuyện về ma lực kế cho bất kỳ ai. Vì ban nãy đã bị vỡ kính nên rất khó nhìn thấy chị như vậy, Fama đã làm trò mắt kính cho chị xem thì bỗng anh lại nhìn thấy được những chỗ không khỏe trên người chị El. Khi có chỗ nào không khỏe thì sẽ có màu xanh mà lúc đó đứng dậy lại không nhìn thấy bóng anh nữa chị Ellen phát khiếp ngã ra không biết mình đang đứng cạnh cái gì. Ở thư phòng của bố mình anh được hỏi về chuyện chị gia sư Ellen thấy bảo bị sốt cao nên xin nghỉ việc. Chị ấy còn nói muốn nghỉ luôn nghe đến đó thì anh cũng đã biết vì sao rồi nhưng anh không nói gì thêm. Sau DSO thì cha anh có nhờ anh giao cho Ellen một lọ thuốc và một bực thư anh đã đồng ý nhưng khi về, nhà anh xem lại công thức thì loại nước mà cha anh làm chỉ có tác dụng như nước tăng lực. Ngay lúc đó anh đã viết ra một công thức thuốc hạ sốt khác cho chị Ellen. Khi đến nhà chị thì người tiếp đón anh là một bộ giáp tất nhiên bên trong đó là Ellen. Chị ấy làm thế này là nghĩ anh đến để thủ tiêu chị ấy sau khi chị biết được cái bí mật kia của anh. Bó tay với bà chị này tôi đi ship hàng thôi má ơi thấy vậy chị Ellen cũng đi ra thì được biết cha của anh nhờ anh mang thuốc đến nhưng anh cũng nói đã tự chế thuốc hạ sốt cho chị nữa nè. Cô gục ngã không lẽ thuốc độc muốn giết mình sao sau đó anh còn đưa thêm đơn thuốc và lọ thuốc mỡ chị sẹo chị sợ quá mà lùi ra sau. Chị cúi đầu hứa với anh sẽ không tiết lộ thân phận của anh đâu nên xin anh hãy tha mạng cho chị. Nhìn thấy chị như vậy anh đã lại gần và nói rất cần chị dạy pháp thuật cho mình vì thư viện ở nhà không có tài liệu tự học không biết làm sao để kiểm soát sức mạnh. Quyết định là ở chị anh cũng không gây khó dễ trước khi đi anh có tặng chị một bó hoa và cảm ơn trong thời gian qua đã chỉ bảo anh. Xong Ellen cầm gói thuốc trên tay mà méo biết dùng thế nào nghĩ chắc không phải thuốc độc đâu mà cũng chả dám dùng nữa. Sáng hôm sau chị Ellen lại đến dạy anh thần thuật nhưng vẫn trong cái bộ giáp ấy, Chị nói đến đây vì thành phố này sợ một ngày pharma mất kiểm soát sức mạnh thì sẽ thối bay cả thành phố này. Mất và chị cũng cảm ơn vì gói thuốc của anh chị nói nó còn có tác dụng hiệu quả hơn thuốc của cha anh. Xong hai người họ đến một hồn đảo hoang để luyện tập phòng trừ chuyện không hay. Ở đó có gì chị đã dạy hết cho pharma nhưng đổi lại mọi thứ đều quá dễ dàng với anh và những cú sốc cứ chồng chéo lên chị Ellen thôi. Sau khi về nhà anh đã dùng con mắt thần của mình đã nhìn ra bệnh của tất cả những người làm trong nhà của mình. Anh nhìn thì thấy đâu đâu cũng có bệnh và ngay sau đó với bàn tay vàng của mình anh đã bắt tay vào việc chế thuốc cho những người bị bệnh trong nhà. Kiến thức uyên sâu cộng thêm việc có pháp thuật trợ giúp thì anh rất nhanh đã chế được ra thuốc. Người đầu tiên anh tặng đó chính là cô hầu Lotte bên cạnh mình rồi rất nhiều những người làm đều được nhận thuốc của anh. Lotte cũng vì hạnh phúc quá đã nói cho anh biết ở cái thế giới này những kẻ thấp cổ bé họng như cô rất ít khi có cơ hội được khám chữa bệnh vì cái đó là đặc quyền của quý tộc. Chính vì thông tin Lotte đã nói thì anh quyết tâm sẽ trở thành một vị y sĩ như ở kiếp trước anh muốn được chữa bệnh cho tất cả mọi người không phân biệt họ là ai. Thấy anh như vậy thì Lotte rất vui cô cũng không quên khen anh từ lúc bị xét đánh đã thay đổi rất nhiều và chắc chắn anh sẽ trở thành một dược sĩ tuyệt vời. Sáng hôm sau khi Pharma đến ăn cơm, nhưng không thấy em gái mình đâu thì được cha nói cho em gái đang bị thủy đậu. Anh cũng biết ở thời này thì thủy đậu là một bệnh rất khó chữa, cha anh cũng yêu cầu cả nhà phải cách ly với con bé chỉ có một số ít người làm được vào để chăm sóc cô bé. Từ đó anh cũng biết pha ma từng bị rồi anh muốn xin vào chăm sóc em nhưng ông đã từ chối vì vẫn có nguy cơ sẽ bị lại. Anh rất bất ngờ với kiến thức y học của bố mình sau đó anh đã bắt tay vào việc chế tạo thuốc để chữa cho em gái mình. Nghiên cứu một hồi anh đã biết được các công thức của thuốc chữa thủy đậu. Sau đó anh đã mang vào phòng cho em gái mình nhưng vì thuốc đắng với kinh nghiệm là một phó giáo sư và là một anh trai xịn sò thì anh đã cho thuốc vào giữa chiếc bánh cho em gái uống đỡ đắng. Anh đến phòng thăm em đó cũng là bí mật giữa hai anh em không được nói cho cha. Những ngày sau đó anh vẫn đến chơi cùng em gái cô em cũng rất thích phiên bản hiện tại của anh vì trước đây anh của cô bé chẳng bao giờ chơi với cô. Sau chuỗi ngày được anh chăm sóc thì cô bé đã khỏi bệnh rồi cha thấy con gái nhanh khỏi vậy cũng hỏi dò nhưng cô bé không nói. Về phòng anh bắt đầu lo lắng về sức mạnh mà mình có được ngay lúc đó anh đã được cha gọi đến thư. Phòng của ông tưởng có chuyện gì hóa ra là anh và cha chuẩn bị đi khám bệnh cho hoàng đế bệ hạ. Lúc đó anh thấy cha mình cũng đang bị bệnh, anh muốn nhìn xem ông bị bệnh ở chỗ nào thì ông đã quay ra khiến anh không nhìn được. Sau đó hai cha con đã đến được hoàng cung ở đó ai cũng vời vẻ mặt sầu não tôn tước thấy hai cha con họ đến thì thông báo tình hình của bệ hạ có vẻ không ổn lắm. Cha anh bắt đầu khám nhưng cách khám mà cha anh làm khiến anh vô cùng khó hiểu khám kiểu gì mà lại liên quan cả đến cung mệnh. Ngài Chiêm Tinh gần đó nói nữ hoàng sẽ không sống được lại nữa nên cha của anh đã đưa ra một quyết định đó là pha chế ma túy cho nữ hoàng để làm giảm bớt cơn đau cho nữ hoàng. Lúc đó Fama đứng ngoài anh đã dùng thần nhãn để xem bệnh cho nữ hoàng thì anh biết được nữ hoàng đang bị viêm phổi nặng chính xác thì nó là lao phổi hay còn gọi là cái chất trắng. Lúc đó thì các con của bà cũng chạy lại quỳ khóc trước giường bệnh thấy cảnh tượng đau lòng như vậy anh đã đưa ra một quyết định táo bạo và anh đã xin đứng ra để chữa bệnh cho nữ hoàng bằng phương thức mới. Cha anh cạnh đó thấy vậy vội ngăn cản mọi người xung quanh cũng rất ngơ ngác nhưng nữ hoàng đã chấp thuận cho anh một cơ hội thời đến là phải biết nắm bắt. Sau khi về nhà anh đã chặn cửa lại ở bên trong chế thuốc mặc kệ cha anh có đứng ngoài la hét thế nào. Sau khi viết được ra công thức của thuốc, anh đã sử dụng phép thuật của mình để tạo ra nó. Cha anh lúc đó cũng đã phá được cửa và nào vào. Cha anh bước vào mà nói với anh không ai có thể ngăn được cái chết trắng này đâu. Anh rất ngạc nhiên khi không chỉ anh mà cha anh cũng đã biết rồi không hổ danh là dược sư hoàng gia. Mặc kệ cha anh có nói gì, anh vẫn quyết tâm phải chữa được bệnh cho nữ hoàng khi đó cha anh bực quá đã hủy luôn đơn thuốc của anh và muốn anh giải thích nhưng việc đã tới đây không còn thời gian để giải thích nữa rồi. Cha bắt đầu tấn công về phía anh nhưng đã bị anh ngăn cản ngay lập tức anh đã dựng lên một bức tường băng ngăn cản cha làm rối loạn lúc mình điều chế thuốc. Lúc đó cha anh không tin vào mắt mình, ông chắc chắn một điều đây không phải con của mình sau khi nhìn thấy cuốn sách trên. Bạn ông biết được từ pharma đó là công thức thuốc mới khi anh nằm mơ được và ông đã thấy thanh ấn trên tay anh sáng lên. Ông biết rõ một điều đó là thần dược đã ban phước cho người con trai này của ông rồi. Sau ông cũng cất vũ khí đi và không ngăn cản công việc của anh nữa. Ông nói đã trao cho người bệnh niềm tin thì hãy trao cho họ niềm tin ấy. Hãy nhìn họ uống thuốc và khỏi bệnh mới được nhưng bất ngờ khác lại đến khi anh chỉ dùng một tay có thể làm tan băng. Thuốc cũng đã hoàn thành Ba đem thuốc tới trước giường của nữ hoàng trước khi dùng thì anh cũng cho bà xem mẫu đờm của bà trước ánh sáng nó sẽ như thế nào. Nữ hoàng rất bất ngờ khi thấy những sinh vật sống nhỏ bé thế này rồi sự tò mò cũng được đẩy lên đỉnh điểm, ai cũng muốn xem sinh vật đó như thế nào. Ngay sau đó Fama đã khai sáng cho mọi người ở đó. Anh nói đây chính là virus gây ra cái chết trắng và hiện tại nó đang ăn mòn cơ thể của bệ hạ đó ạ. À. Sau khi nghe các lý thuyết về căn bệnh cũng như tác nhân gây bệnh của nó thì nữ hoàng đã tin tưởng mà uống thuốc anh làm. Mọi người cũng ngưỡng mộ cậu bé thiên tài này xong thì hai cha con cũng đi về trên đường cha của anh suy nghĩ đủ điều và ông cũng khẳng định lại một lần nữa đây không phải con của mình. Anh cũng nhận thấy như cha đã cảm nhận được điều gì về đến nơi anh đã nói dù anh đã được thần dược ban phước nhưng vẫn cần một người thầy một dược sư giỏi như ông dẫn dắt. Sau một hồi nói chuyện thì hai cha con đã hiểu nhau hơn sau đó là một cái bắt tay đầy tình cảm của hai cha con cũng như khẳng định con vẫn là con của cha. Đã 3 tháng kể từ lần đầu hai cha con đến thăm bệnh cho bệ hạ hiện giờ ở nhà anh và cha mình đang trao đổi những kiến thức y học cho nhau. Lúc đó cha anh cũng nói về chuyện phía bên kia muốn công bố phương thuốc nghe thấy vậy thì anh cũng bật ngửa. Vì hiện tại chỉ có mình anh mới chế được ra thuốc này đưa cho người khác thì cũng không chế được ra đâu. Khi hai cha con đang nói về phương thuốc thì Phama đã lấy cớ chuẩn bị đồ đến thăm nữ hoàng rồi rời đi. Sau đó anh đã đến hoàng cung thì anh đã được một vị hoàng tử ra đón trước khi vào cậu ta còn nói với anh bệ hạ đang cân nhắc thưởng cho anh đó vậy nên khi vào đó hãy tham lam vào tiền bạc địa vị đất đai hãy nhận hết đi. Sau đó anh đã được vào trong để gặp nữ hoàng bà đã khỏe hơn rất nhiều rồi và bà cũng rất vui khi vị cứu tinh đã đến trong lúc bà tuyệt vọng nhất. Hai người cứ trò chuyện mãi nhưng điều pha ma chờ đợi là phần thưởng mà mãi vẫn chưa thấy đâu xong thì anh cũng xin phép ra về trước khi về anh vẫn còn một điều muốn nói đó là con người. Ai rồi cũng phải chết đi nhưng bệ hạ đã sống được đến lần hai thì chắc chắn có thể sống tốt hơn hãy trân trọng từng từng ngày ạ. À. Một thời gian sau khi đã bình phục bà đã gọi cha của Pha Ma lên để nói chuyện về thằng con quý tử của ông. Sáng hôm sau anh đã được cha mình dẫn đến một buổi lễ đến nơi thì anh rất căng thẳng. Trong buổi lễ hai cha con đều được khen thưởng hơn thế nữa anh từ một dược sư tập sự đã được phong lên làm. Dược sư chính thức của hoàng gia đã thế còn được nữ hoàng đặc cách cho mở một hiệu thuốc ở đế đô nữa. Sau vụ đó thì mở mắt ra anh đã thấy rất nhiều những thợ mộc giỏi nhất kinh đô đến xin bản vẽ hiệu thuốc của anh để họ làm lúc đó thì anh muốn đi tham khảo một số hiệu thuốc khác đã. Các thợ mộc thấy thế thì sợ nếu trong hôm nay còn chưa khởi công thì chắc đầu mấy ông thợ đó sợ không còn. Cuối cùng cũng đã chốt xong chị Ellen cũng đến giúp một tay trong việc mở hiệu thuốc. Các người thợ cũng đã bắt tay vào làm nhưng tên hiệu thuốc để là gì anh vẫn chưa nghĩ ra nữa trong đầu anh mới nghĩ ra cái tên thôi mà miệng đã phát ra lúc nào không biết. Người thợ đứng cạnh nghe thấy chốt biển hiệu luôn và cái tên hiệu thuốc dị giới được ra đời. Với tốc độ hoàn thành cực nhanh thì đã xong cái biển hiệu đúng lúc đó có một người đàn ông đi đến ông ta hỏi xem ông chủ ở đây đâu thì biết đó là một cậu chủ nhỏ. Ông ta cũng giới thiệu là hội trưởng hội dược sư Hoàng gia Biron. Ông ta còn đến hỏi xem ở đây có bán kẹo không rồi cười lớn lúc ông ta đang ném bè may mà có chị Ellen đứng ra giải vây khiến ông ta sợ quá mà trốn luôn. Xong thì hai chị em bắt đầu vào kiểm lại một số cái đồ dùng dụng cụ mà cần cho việc điều chế thuốc nhưng cái thiếu ở đây là một người kế toán. Lotte nghe thấy vậy chạy vào ngay tính toán giỏi biết đọc viết đặc biệt chữ rất đẹp pha mà nghe thì cũng hơi hoang mang. Nhưng cô bé cũng nói muốn bên cạnh cậu chủ nên anh đành đồng ý mà chỉ làm những việc nhỏ giúp mọi người thôi. Anh vẫn đang rất giàu lão vì không tìm thấy người đủ tin tưởng về tới nhà thì thấy chú Cedric quản gia lâu năm đã xin nghỉ vì đau chân. Nhân cơ hội đó anh đã muốn chưa chân cho chú với điều kiện chú phải đến làm kế toán cho mình vậy nên anh đã chạy ngay vào xin cha anh. Cha anh cũng nói biết con thiếu kế toán nên đã cho ông nghỉ việc để tới chỗ anh làm sau đó còn tặng anh một dương toàn tiền vàng ông nói số tiền để con trai rời tổ ấm một cách an toàn. Sau đó thì hiệu thuốc dị giới cũng được hoàn thành hiện tại Pharma và các cộng sự rất háo hức với viễn cảnh tươi đẹp được khám bệnh cho người người nhà nhà. Nhưng hiện thực đã tát vào mặt anh một cái hơn tháng nay hiệu thuốc vẫn vắng như chùa bà Đanh Ellen cũng nói cho anh biết tại chỗ này sang quá dân thường không dám vào. Cuối ngày Pharma đã cho họp team để bàn lại chiến thuật để thu hút người dân đến khám bệnh đúng lúc đó thì Lotte chạy tới cô đã đi khảo sát được ý kiến của một số người gần đó. Phần lớn người dân cho rằng hiệu thuốc to và xịn so thế này thì giá thuốc sẽ rất cao đặc biệt là ông chủ còn khá nhỏ khiến bọn họ không tin tưởng lắm trước những lý do liều tiều như vậy Pharma không hề nản lòng mà đó còn giúp anh có thêm động lực chứng tỏ mình. Ở hiệu thuốc ngoài ông Jin khách hàng số 1 của cửa tiệm đến mua kẹo thủy thủ thì Pharma cùng đồng minh vẫn ế bền vững. Sau đó anh đã quyết định ra ngoài để thám thính thì đã gặp hai vị khách U là trời đang có ý định ghé thăm hiệu thuốc đó. Mặc dù đã mất công cải trang nhưng pha Ma vẫn nhận ra hai vị phụ huynh đến chư nhà. Mục đích chính phụ huynh đến đây là để xem việc làm ăn của con dai thế nào Pha Ma cũng chia sẻ thẳng về việc ế chồng ý chưa mấy ngày nay. Cha anh đã muốn đi xem cơ sở vật chất của hiệu thuốc như thế nào thì đã được anh dẫn đi tham quan quanh hiệu thuốc và mọi thứ đều rất ok không chê vào đâu được ấy chứ. Nhưng lý do ế thì chịu cái này chỉ có chú mới giải thích được thôi. Trong lúc hai cha con đang suy nghĩ không biết nên làm gì thì Mama đã lên tiếng nói hay Pha Ma hãy bán mỹ phẩm giá rẻ cho quý tộc đi từ đó sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng. Anh thấy như vậy cũng rất hợp lý nhưng đã bị cha anh ngăn cản ngay vì những đồ làm đẹp rất nguy hiểm tới sức khỏe theo nhiều nghiên cứu phụ nữ. Thời xưa hay chết yểu vì dùng mỹ phẩm có chứa trì và thủy ngân hai khứa này thuốc top hàng độc rồi cha còn nói làm vậy sẽ đi ngược với đạo của dược sư. Còn riêng vợ anh thì sinh nhất rồi cần gì mỹ phẩm nữa. Phạm bao giờ mới biết cơm chó từ cha mẹ thế nào đúng lúc đó thì có một người hớt hải chạy đến nói tiểu tư của anh ta bị ngất vậy Phạm mà đã chạy đi ngay. Lúc tới nơi mặc cho những lời xì xào về ngoại hình thì anh vẫn bình tĩnh hoàn thành trọng trách và anh thấy tiểu thư. Đó vẫn còn ý thức soi xét một hồi thì anh thấy tĩnh mạch trên tay cô mở hỏi thì biết do một tên bác sĩ làm thủ thuật rút máu. Rồi anh đã mời vị tiểu thư đó về hiệu thuốc để khám kỹ hơn và kể đơn thuốc cho cô. Lúc đó cô cũng chia sẻ vì Grad thích da trắng nên cô đã làm cái thủ thuật ối rồi ôi kia và da nông nỗng này. Thấy thời cơ đã đến Pharma đã quyết định giúp tiểu thư lá ngọc cành vàng mà lụy tình này một loại mỹ phẩm giúp tăng vẻ đẹp mà không hề tổn hại đến sức khỏe. Sau đó anh đã tự biến mình thành chuột bạch để test loại mỹ phẩm kia khiến Lotte và chị Ellen cười không ngậm được mồm. Đúng là da trắng như tuyết thật. Cuối cùng đã đến ngày nhận thuốc chị Chloe đã nhìn thấy đủ loại mỹ phẩm sang xịn mịn trước mắt. Pharma đã giới thiệu công dụng và thành phẩm một lúc thì bắt đầu trang điểm theo hướng dẫn. Ngay sau đó đã có một màn vịt hóa thiên nga khiến vị tiểu thư kia mừng rớt nước mắt. Mặt hàng siêu tốt giá hời này đã được Lotte đi tiếp thị cho muôn dân cũng vì giá rẻ và chất lượng cao nên đã được rất nhiều bà con chào đón từ trẻ đến già trai đến gái đều mê loại mỹ phẩm này. Chẳng mấy chốc hiệu thuốc đã đông nghịt qua những lời truyền miệng của mọi người về Pharma. Chị Chloe cũng dẫn bạn bè đến nhưng vì khách hàng quá đông mặt hàng đã bị bán hết rồi chưa kịp sản xuất được thêm với tình hình này thì vị tiểu thư kia đã ngỏ ý cùng hợp tác với máu kinh doanh của mình thì pha mà ok ngay. Sau đó với sự đầu tư của chị Chloe thì hai người đã có một khởi đầu mỹ mãn và thế còn tuyển được thêm những dược sư tuyệt cú mèo như trên hình nữa. Sau đó một cuộc khảo sát ý kiến lại được Lotte thực hiện và bây giờ ý kiến sâu sắc xấu trước đây của mọi người đã chuyển hướng theo chiều đi lên rồi. Với thành công này thì bốn người đều rất vui mà hét lớn. Sau đó thì gia đình pharma đã có một chuyến nghỉ mát tại Marseille. Đây cũng là nơi cha của anh tới xem công việc trồng dược phẩm thế nào. Anh đã tới bãi biển để ngắm sóng sau đó và đã thấy Lotte và Blanche ở đây. Thấy biển đẹp quá nên hai người đã xin anh mình cho đến gần hơn để nghịch nước nhưng Fama đã từ chối. Nhưng với vẻ mặt hết sức đáng yêu của cô em và Lotte anh đành phải đồng ý thôi chứ biết sao giờ. Ngay lúc đó thì chị Ellen với vẻ đẹp tuyệt vời khiến các anh xém chút thì phọt máu mũi vì khoái. Trong lúc ngắm nhìn ba người chơi đùa anh đã nhớ tới mình đã từng đi biển cùng em gái của mình nhưng đời thật chớ trêu thì em gái anh đã bị mắc bệnh hiểm nghèo ngay sau đó. Đang trong dòng cảm xúc bỗng anh nghe thấy tiếng hét của Lotte khi Blanche bị dòng nước cuốn đi. Anh không nghĩ nhiều mà nhảy xuống nước bơi tới cứu em. Nhưng càng bơi lại càng xa và Blanche đã chìm dần xuống dưới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì thánh ấn dược thần đã phát huy tác dụng một luồng sáng phát ra lòng biển đã được pha ma tạo cho một cái hố trước sự ngỡ ngàng của chị Ellen. Khi lên được bờ cô bé vẫn rất sợ mà khóc lớn ai cũng thấy sợ loại thần thuật siêu to khổng lồ của anh. Tối hôm đó khi về phòng nghỉ ngơi nghĩ lại về mặt sợ hãi của chị gia sư và hai cô em khiến anh chăn trở rất nhiều. Anh lo sợ một ngày luồng sức mạnh bị ẩn trong người mình không kiểm soát được mà làm hại đến người xung quanh. Ngay lúc này thì Lotte đã đến và nói thiếu gia rất ngầu anh là số một khiến anh phần nào được an ủi tâm trạng của anh cũng tốt lên rất nhiều. Ở đó Lotte cũng được biết với thiếu gia mình cũng như người nhà thì mừng quá mà rớt nước mắt. Ngoài trời bắt đầu mưa to sầm chớp đùng đùng ở một căn nhà một đám người áo trắng đang bàn về thần thuật của pha ma thông tin đang được lan truyền rất nhanh sau vụ ở biển Marseille. Tên thủ lĩnh sau khi nghe đầy đủ thông tin đã quyết tìm và tiêu diệt bằng được pha ma. Ở bên khác thì hiệu thuốc của Pharma rất đông khách còn phải xếp hàng còn thiếu thuốc nhưng lúc đó anh đã để ý tới hai người áo trắng đứng đằng xa. Chuyện đó khiến Pharma rất để tâm nhưng không ngờ chuyện quái hơn đã xảy ra khi lính canh vừa mở cổng thì một xe ngựa không biết từ đâu đâm thẳng vào cổng. Biết tin ông Bruno rất tức giận quyết làm ra nghĩa vụ này lúc đó tuy nhiên Pharma đã muốn tự mình đi tra xét sự việc. Đến nơi thì mọi thứ đều tan tác rồi nhưng ở hiện gặp lành còn ở Hà Nội thì gặp tớ nhé. Đùa chút thôi hiệu thuốc của Pharma được rất nhiều người biết đến. Với ông chủ tốt bụng nên rất nhiều người không quản ngại khó khăn mà đến giúp đỡ dọn dẹp hiệu thuốc cho anh. Cũng may phòng điều chế của anh không hề hấn gì chỉ bị tấn công vào khu sảnh thôi xuống nhìn mọi người trợ giúp mình thì anh rất hạnh phúc. Đúng lúc đó có một cô gái chạy đến nói cha cô đang gấp lắm rồi cần Pharma đến cứu chữa. Không muốn chậm trễ Fama đã cùng cô gái đó phi ngựa đi luôn cho nóng nhưng khi đến nơi thì chẳng thấy cha nội nào nguy kịch ở đây cả. Trước mặt anh là một đám người áo trắng hôm trước đã đến hiệu thuốc. Lúc đó anh mới biết mình đã bị bịp chọn chúng đến để tra hỏi về thần lực của anh. Ở đó tên cầm đầu đã giới thiệu hắn là Salomon của Cục Điều tra Dị giáo. Nghe đến đó Pha Ma liền nói nhanh anh không phải ác linh nhưng bọn chúng nào có nghe và đã bày binh bố trận để bắt giữ anh. Tuy với số lượng người rất đông nhưng bọn chúng vẫn không làm gì được Pha Ma tức quá mà tên cầm đầu đã ra lệnh cho đàn em đồn tổng lực tấn công nhưng vẫn chỉ như gãi ngựa cho pha ma thế còn bị anh đánh ngã. Sau đó nhìn lại thấy một luồng sáng phát ra từ người pha ma tên cầm đầu đã nhận ra đây chính là dược thần thầy hắn đã mạo phạm đến thần thì đã quỳ ngay xuống đám thuộc hạ cũng quỳ theo. Thấy tội của mình đang tội chết hắn đã xin phép được tự sát nhưng pha ma đã đi tới ngăn kịp thời sau. Đó anh đã dùng thần nhãn của mình thì biết được tên này đang bị gãy chân sau cú ngã ngựa ban nãy. Chân ông ta nếu không cứu chữa kịp thời sẽ bị hoại tử nhưng ở đây làm méo gì có bác sĩ nào thôi thì hết cách anh đành dựng liều trại và bàn mổ ngay tại đó. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về vết thương thì Pharma bắt tay vào công cuộc phẫu thuật cho ông ta tất cả mọi thứ đều được Pharma làm một cách tỉ mỉ cuối cũng thì cũng được gọi là tạm ổn rồi. Đám đàn em của Salomon thấy đại ca đã được cứu thì cảm ơn dối rắm và ngã mũ thán phục trước tài nghệ của Pharma. Anh thì rất khiêm tốn đây là trách nhiệm của một lang y mà thôi. Vài tháng trôi qua chân của Salomon đã khỏi ông ta đã đến tận nơi để cảm ơn Fama ông ta còn khoe vừa. Nhậm chức đại thần quan với chức vụ đó anh ta cũng xóa bỏ lời đồn đại về dị giáo không có bóng. Để chuộc cho mọi lỗi lầm mình gây ra thì ông ta đã tặng Fama một món quà đó chính là một cây quyền trượng hiếm có khó tìm. Khi vừa mới nhìn thấy cây trượng Ellen đã yêu ngay và không thể rời mắt khỏi nó. Khi Fama cầm vào cây trượng thì nó đã sáng lên và Salomon cũng nói cây thần trượng đã nhận anh làm chủ. Thấy sự mê mẩn của Ellen anh đã cho chị cầm thử nhưng cây trượng lại không chấp nhận người phàm mắt thịt méo gì cay thế nhờ. Tuy được tung hô nhưng Fama vẫn rất khiêm tốn trước khi đi về Salomon đã tặng cho Fama một lá bùa. Ông nói khi mang lá bùa theo thì anh sẽ có bóng như người bình thường. Hạnh phúc tuôn trào vì từ giờ anh có thể đi chiêu chiêu trên phố mà không sợ người khác nhòm ngó vào cái bóng của mình nữa rồi. Fama là một phò giáo sư nên anh hiểu thực phải đi đôi với hành vậy. Ngay chiều đó anh đã cùng Blanc E và Lotte đi ra ngoài chơi tung tăng khắp các cửa tiệm. Trên đường anh cũng nghĩ mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong nhưng vấn đề bây giờ là thiếu người làm trong. Hiệu thuốc đang suy nghĩ bỗng anh nghe được cuộc trò chuyện giữa một vị khách và anh chủ tiệm thuốc bình dân. Bọn họ nói về thuốc của anh làm ra chưa ai thấy bao giờ mà lại còn giá rẻ vậy có đáng ngờ không cơ chứ. Ông chủ ở đó đã đưa ra một lý do vô cùng xấu về cách làm của hiệu thuốc dị giới. Và mà đứng xa nghe cũng rất buồn vì hội dược sư vẫn coi anh là một thứ quái dị nào đó. Đêm hôm đó con gái của chủ hiệu thuốc đã đổ bệnh nặng trong cuộc họp của hội dược sĩ vốn là những người đối đầu với hiệu thuốc dị giới vì hiệu thuốc của Pharma đã độc chiếm hết thị trường. Ông chủ tịch béo dành những từ đẹp đẽ mà nói xấu Pharma vì hiệu thuốc dị giới đã đạp đổ chén cơm của những tiệm thuốc trong hội bằng mọi giá phải làm cho hiệu thuốc đó biến mất và hắn còn ra lệnh những thành viên nào trong hội mà tiếp xúc với Pharma thì sẽ bị đăng xuất khỏi hội đồng. Đúng là ghen ăn tức ở mà. Chuyển cảnh đến người bố đang cõng người con gái ra sức kêu nấy kêu nỉ một hiệu thuốc để mong sao dược sĩ cứu mạng con gái. Tình cờ Pharma và Lotte đi ngang qua nhắc nhở chỗ này đang đóng cửa. Đối diện với tình huống ngàn cân treo sợi tóc người cha méo biết làm sao thì may thay Pharma đề nghị khám cho cô bé. Và khi Pharma đưa cho ông món đồ ngộ nghĩnh, ông vô cùng chấm hỏi không biết đây là thứ gì. Hóa ra thứ hang ngon này được gọi là khẩu trang để cách ly vi khuẩn gây bệnh đối với con người. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Pharma liền tiến hành một loạt những quy trình thăm khám vô cùng chuyên nghiệp đối với bệnh nhân khiến cho Pierre phải trầm trồ thán phục. Trải qua sự chăm sóc cũng như liều thuốc vô cùng hiệu nghiệm của Pharma, cơn cúm của Mary đã trở nên ok la hơn. Và khi Pierre cõng con gái về nhà, ông đã cảm ơn Joseph Pharma, dù ông đang hết tiền nhưng hứa sẽ thăm ngàn trả đủ tiền thuốc cho Pharma. Nhưng Pharma nói tiền thuốc là một ổ bánh mì vì đối với cậu cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Và khi về đến nhà, trong lúc làm việc, Pierre đã quyết định một việc chấn động khiến cho cô vợ khóc nức nở. Đàn ông là phải giữ vững lập trường, một khi lòng đã quyết thì không ai xoay chuyển được. Trở về với cuộc họp của hội dược sĩ, ông Béo liền mời người bị hại lớn nhất của Pharma chính là Pierre để góp ý chỉ cách cậu dược sĩ nhí. Nhưng thay vì theo ông Béo thì Pierre lại giúp Pharma dành những lời khen có cánh cho cậu. Thậm chí Pierre còn solo một năm một với ông béo nói sao hiệu thuốc dị giới được đông đảo mọi người yêu quý còn chúng ta thì no đo. Pierre đã gãi đúng chỗ ngứa của ông hội trưởng, ông liền sa thải cái tên coi trời bằng vung này. Thế rồi Pierre phải chịu hình phải là tiệm của nhỏ của anh bị hội dược sĩ đập phá tan nát tức cái váy. Nhưng mà may mắn là Pharma đã xuất hiện cùng lời đề nghị hợp tác ngon ăn vì cậu đã được nữ vương cho phép cậu được thành lập một hội điều chế thuốc. Và đúng là có một cánh của khép lại thì có một cánh cửa khác mở ra, gia đình của Pierre đã trở thành chủ của chi nhánh mới của hiệu thuốc dị giới. Quay ngược về quá khứ, bên trong thánh đường một kẻ ác Camille đang bị trừng trị và bất ngờ thay hắn là người quen biết với Bruno. Đối diện với người tạo ra vô số phương pháp chữa bệnh và được người đời gọi là thiên tài thì Bruno không thể hiểu sao Camille lại sa ngã đến như vậy. Tuy nhiên mỗi người đều có lập trường riêng của mình. Với suy nghĩ của hắn thì hắn coi sinh mạng cười là trò tiêu khiển khi chỉ biết đặt mục tiêu của hắn lên trên hết. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Bruno vẫn không sao hiểu được những ý nghĩ điên rồ của Camille lúc ấy. Và trong giờ ăn cùng với gia đình, ông vẫn lấy lòng ủ rũ cũng có hơi lo một chút nhưng có một bức thư báo tin vui xuất hiện. Hóa ra con trai lớn của ông Pale sắp sửa trở về nhà sau những ngày vất óc thâu đêm ở ngôi trường dược sĩ tốt nhất thế giới. Cô em út được dịp nở mày nở mặt với hai ông anh ra trời phú. Tuy nhiên cũng có chuyện không hay là anh trai Fama thông báo việc một căn bệnh lạ đã phát sinh ở hòn đảo Pante đã có hàng nghìn người tử vong do mắc căn bệnh này. Mà hòn đảo này là nơi giao thoa của hội trợ mua bán lớn nhất diễn ra trong năm nên có rất nhiều thương nhân di chuyển qua. Bruno dặn con trai mình cần cẩn thận vì chẳng mấy chốc nhóm đối tượng tình nghi sẽ mang mầm bệnh ấy đến cảng Marseille vốn là lãnh địa của nhà Medicis quản lý. Nghe thấy thế Pha Ma liền hỏi cha của mình có được khám và xét nghiệm những người nhiễm bệnh hay không và từ tức trả lời rằng không bé ơi vì mọi thứ liên quan đến căn bệnh lây nhiễm này đều được tiêu hủy bằng lửa. Trước những thông tin này, Fama nhận ra căn bệnh này có lẽ còn nguy hiểm hơn so với những bà hàng xóm đồn thổi. Tuy nhiên vẫn còn cứu vớt được trong trường hợp này. Tại ngôi trường mà Pale đang theo học thì họ đã phát minh mang tính cách mạng đang được áp dụng để tìm căn nguyên mầm bệnh. Đó chính là kính hiển vi do Fama sáng chế lúc chữa bệnh cho nữ hoàng. Nghe thấy thế, Fama liền nhờ người cha của mình chuyển lời cho Pale để nhờ cậu anh trai vẽ lại hình ảnh của con vi khuẩn đó. Trước tình hình nguy cấp như vậy nhưng sự kiện sẽ được tiếp tục diễn ra bởi lẽ mọi người đã chuẩn bị từ A đến Z cả rồi. Thế nên đứng trước tình hình ấy, cậu dược sĩ nhí của chúng ta càng có thêm quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Trong lúc đó thì Pale đã phản hồi bằng bức thư được gửi đi bằng đường bồ câu đã được gửi đến. Thế là Pha Ma liền lập tức đọc nó nhưng ối rồi ôi cậu đã đứng hình mất 5 giây khi thấy dáng hình của người. quen cũ lâu không gặp đó chính là bệnh dịch hạch căn bệnh được lịch sử nhắc đến là cái chết đen. Đối mặt với sự nguy hiểm này, Pha Ma đã giao phó cho những người thân cận nhất lập chốt kiểm dịch còn mình và Ellen liền gặp Bruno để lập kế sách đối đầu với căn bệnh. Mặc dù tình hình đang rất phức tạp, tuy nhiên Pharma đã thắp lên ánh sáng hy vọng khi phát minh ra liều thuốc đặc trị lại để chữa dịch hạch. Tuy nhiên với quân số của hội dược sĩ triều đình để phân phối và sản xuất thuốc thang là chưa đủ thế nên cả nhóm liền nhờ nữ hoàng trợ giúp một tay. Sau khi nghe xong Elizabeth đệ nhị đã đồng ý chẳng chút do dự, phối hợp với đề nghị của Pharma là phong tỏa những tuyến đường và ban lệnh cho người dân vệ sinh sạch sẽ an toàn cho bản thân. Và Pharma còn hướng dẫn PA cách sử dụng kính hiển vi cùng với cách cách điều chế thuốc và dặn dò là nếu gặp ai có triệu chứng của bệnh thì phải cho ngay một lọ ngay và luôn. Và khi chuẩn bị xong xuôi tất cả thì Pharma cùng Ellen cùng nhau lên đường đến Marseille. Với mục đích là ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm tràn lan thì Pharma và Ellen đã đặt chân đến hòn đảo Marseille. Ngay sau đó cả hai đã ba chân bốn cẳng nhập cuộc bằng cách nắm bắt tình hình dịch bệnh. Tiếp theo là lên từng con thuyền để kiểm tra, xét nghiệm cho tất cả mọi người. Tuy nhiên do quá lâu nên ông thuyền trưởng đã quạo, bắt đầu mắng cho pha ma một trận. Nhưng với danh hiệu là dược sĩ quốc gia thì cậu vẫn giữ vững phong thái của một người thầy thuốc và tiếp tục sử dụng skill để khám cho các thủy thủ theo đúng quy trình. Khi mọi chuyện xong xuôi hết Pharma bèn nhắc ông thuyền trưởng hãy cho các thủy thủ trải nghiệm món vitamin sốt dẻo từ hiệu thuốc dị giới ngay khi họ cập bến. Thế rồi Pharma và Ellen liền tiếp tục trèo thuyền để sang con thuyền tiếp theo để kiểm tra tình hình. Tuy nhiên suýt chút nữa chuyển sinh thành Newton vì tí ăn quả táo vào đầu do ông thuyền trưởng của tàu tiếp theo. Ông Anh tính lóng như kem vì trên thuyền toàn những thực phẩm tươi roi rói của mình. Đã thế ông còn cãi nhau với ông thuyền trưởng tàu bên cạnh khiến cho Ellen nổi cơn sôi máu đành phải ra vài đường quyền để mọi chuyện trở nên thuận tiện. Thế nhưng có kẻ đã hớt tay trên của Ellen bằng một loạt pháo khiến cho mọi người trở nên rén và danh tính của người vừa ra tay đó chẳng ai khác ngoài ngài đô đốc hạm đội đỏ. Tuy nhiên khi căng mắt thì pha ma nhìn đó chính là ông Jin người hay tậu kẹo vitamin C của hiệu thuốc dị giới. Nhờ có vị đô đốc trợ giúp nên công việc kiểm tra của Pharma như diều gặp gió, trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Thế nhưng khi trở về thì Pierre đã vội vàng thông báo thông tin rằng ở làng trài nhỏ nằm ở phía Tây đã bắt đầu xuất hiện nhiều. Trường hợp nghi là nhiễm bệnh vì có một vài thuyền vì chờ đợi quá lâu nên đã làm liều đành vận chuyển đường bộ qua ngôi làng này. Trước tình hình rời ơi đất hỡi này, Pharma đã lập tức lên đường để ra tay kìm hãm sự lây lan của dịch bệnh hạch này và nhờ vào cây trượng có 102 thì cậu đã tới đó trong vòng một nốt nhạc và cậu đã kịp thời chặn đứng một đoàn người đang tính xuất cảnh ra khỏi làng. Đúng là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, bọn họ liền bật công tắc với pha ma khiến cậu phải dạy dỗ cho họ một trận. Cậu dùng thần lực siêu việt của mình để chứng minh thực lực của bản thân. Khi thấy cảnh đó và nhìn thấy huy hiệu hoàng gia trên áo của pha ma, bọn họ đã ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của pha ma. Sau khi vào thì thì cậu liền chia ngôi làng ra thành ba khu cách ly người bị nhiễm và người không bị riêng biệt nhằm đối phó với tình hình đang diễn biến xấu tại đây. Lúc này ở bến cảng Marseille, Đô đốc Dinh đã phát hiện con tàu có dấu hiệu bất thường. Sau một hồi quan sát thì Dinh vô cùng đau xót khi biết những người ở trên con tàu kia đều bị ngỏm hết rồi nghi là do mắc phải dịch hạch. Đối mặt với căn bệnh đang lây lan một cách chóng mặt thì Dinh đã ra một quyết định đầy khó khăn đó chính là loại bỏ hết mồng mống gây bệnh. Trong hoàn cảnh người người nhà nhà đang ra sức chống lại dịch bệnh thì một quý bà cũng ra hưởng ứng muốn giúp đỡ nhưng mà đen đủi thay là hai thằng cha chê. Một cách vũ phàng bởi họ cho rằng bà chỉ là giáo sư hạng quen chỉ hí ha hí hoài với nấm và vi sinh vật chuẩn bị về vườn đến nơi nên cha giúp được cái miệng gì. Nhưng mà bất ngờ chưa bà già, bà chính là giáo sư chuyên về lĩnh vực nấm và vi sinh vật được chính ngài đại trưởng triệu tập. Trong lúc này, Pharma đang bận tối mặt tối mũi với đống công việc nguy cấp của mình đó chính là thăm khám và chữa trị cho những người bị dịch bệnh gây nên. Vừa mới vào thì cậu bị một người đeo mặt lạ đuổi khéo với lời nói trẻ con không được vào đây. Và hắn được thông não ngay lập tức vì trong những người dược sĩ đó còn có người từng đồng hành cũng dược sĩ nhí dưới sự chỉ huy trước đây của Salomon. trách mọi thứ xong xuôi thì Fama liền bàn giao nhiệm vụ cho ba anh thanh niên còn mình thì dùng skin do bệnh như trong bảy viên ngọc rồng ngầu như trái bầu của mình. Quá trình quét radar của Fama xem trong thân thể của những người bị bệnh đang mắc là gì thì Fama phát hiện ra có đến 12. Ca đã nhiễm bệnh còn hai ca còn lại thì ông rời độ nên không bị làm sao nên có thể xuất nhập cảnh thoải mái con gà mái. Trải qua một lượt chạy deadline SML thì cậu dặn do đám nhân viên của mình là cậu phải đi công tác. Trong khi đó, Ellen cộng sự top 1 của Pharma đang làm việc một cách năng suất nhất khi không ngừng kiểm kê và giấy tờ hóa đơn trên khắp các mặt trận để góp phần cho chiến dịch chống lại dịch bệnh. Quay trở lại với bà già Casper thì đang run sợ khi bị tử tức Bruno lên nói chuyện về vấn đề không được trợ cấp để nghiên cứu những loại nấm thân yêu và thông báo phải chia tay sự nghiệp nghiên cứu. Đột nhiên Bruno làm pha bẻ lái ghét lèn lẹt Casper chẳng những không thất nghiệp mà còn được Bruno nhờ việc truy tìm nhân tố X được phát họa chân dung do mật vụ gửi tới để tìm ra phương cách giải cứu thế giới khỏi dịch bệnh. Trời quả là không phụ lòng người vì vị giáo sư ưa nấm mốc và các vi sinh vật đã thốt lên tao nghiên cứu mấy con mặt lờ này trong phòng thí nghiệm lâu lắm rồi nà. Đứng trước nhân tố X thì Bruno và vị giáo sư còn không tin vào điều kỳ diệu đang diễn ra trước mặt mình. Thế là bài toán chế ra thuốc để chữa bệnh đã có cách giải quyết nhưng mà một cô gái đã bước vào và thông báo một thông tin nào đó. Chuyển cảnh đến ngôi làng chứa dịch thì FALMA đang căn dặn mọi người lần cuối về cách phòng bệnh sao cho không bị mắc bệnh. Sau đó cậu CEO again để đuổi theo mấy con mầm mống gây chết người đang lẩn trong những gian hàng hóa của thủy thủ bỏ của chạy lấy người. Câu gì được nấy, FALMA đã lần ra tung tích của bọn tội phạm sau màn tra khảo đầy sự tình xem mà chả đứa điếu nào nghe thì FALMA liền thông báo rằng bọn chúng đã may mắn vì sắp gặp được ông bà tổ tiên nếu chúng không dùng thuốc giải bệnh. Không muốn đang xuất khỏi trái đất nên có một người trong số chúng đã khai hết là có 4 xe trong đó một xe là chở. Nguyên một đội quân sóc trắng đặc biệt ở đảo Pante mà Pante chính là ổ bệnh dịch hạch đầu tiên được phát hiện. Thế rồi cậu nghĩ đến nữ hoàng cũng từng mắc cái chết trắng mà không rõ nguồn lây bệnh và chúng đều liên quan chặt chẽ đến nhau. Pharma đã giữ đúng lời hứa là đưa thuốc cho bọn họ để mau chóng lành. Sau đó tử tức Bruno đã thông báo với nữ hoàng những gì mà con trai mình đã phát hiện. Elizabeth đã suy nghĩ sắp mặt thì người đàn bà quyền lực nhất vương quốc đã ra lệnh đã tăng cường các chốt kiểm dịch nhất là cổng số 6 hướng về cả Marseille. Trong khi đó, Lotte đã quảng bá thiết bị khẩu trang xịn sò cho tất cả mọi người, còn nhân viên kiểm dịch đang làm việc thâu đêm suốt sáng. Khi nhìn thấy mẫu vật từ cổng số 6 thì Pai vô cùng kinh hoàng trước sức mạnh chết người của mầm bệnh này thì đoàn người dược sĩ liền chạy ra bến cảng. Nhưng vào một vụ nổ xảy ra bởi vì có lẽ đang có kẻ muốn đột nhập vào kinh đô bằng vũ lực. Trước tình cảnh này, viên đội trưởng càng quyết tâm bảo vệ lô thuốc quý giá của Pharma cho bằng được. Trong lúc đó có hai kẻ đã đẩy một hòng vào cổng rồi khui hàng để cho những chú sóc mang mầm bệnh bay đi tung tóe đã thế hắn còn dùng skill để trợ lực cho những con sóc tăng năng suất gây bệnh. Đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao nên tiếng chuông của kinh đô ngay lập tức vang lên để báo hiệu cho mọi người. Trong tình hình nước sôi lửa bỏng thì có một kẻ lạ mặt đang ngồi trên cao ngắm nghía mọi thứ như đúng rồi. Đố theo hồi chuông reo lên hồi thì một vị cẩn thận cũng chạy tức tốc vào mà khai báo với nữ hoàng rằng người của Nezan đã chơi xấu với nước mình nhưng team địch chỉ có 5 người thôi thì nữ hoàng nghĩ bên Nezan làm gì mà keo thấy bà nội vậy. Tuy nhiên nữ hoàng cũng đã ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Nezan không phải chủ mưu vì quốc vương bên đó mới ngỏm mà. Lúc đó ông Bruno cũng đã nói về bên đó đã thu nhận một dân thường lên làm dược sĩ và tay dược sĩ này là đồng nghiệp cũ của ông hắn tên Camille. Trước đây hắn từng được mọi người đặt danh xưng là dược sư thiên tài nhưng hắn rất tàn độc và vô nhân đạo, đã bị coi là dị giáo rồi bị trục xuất khỏi dược sư. Chính hắn là chủ mưu và là người mang bệnh dịch đến đây riêng hắn nhất định phải giết. Trong lúc Hoàng cũng đang bàn luận xôn xao thì ngoài phố cũng ồn ào không kém với những trận cơm bạt nảy lửa của hai đảng phái. Một đảng phải theo Iasu với những cơn lốc còn phái còn lại theo Sivana bình tĩnh mà đáp kinh lửa. Trong lúc căng thẳng thì Salomon đã đến tung skill của mình ra làm tung trời nở đất sau đó còn nhân danh thủ hộ thần lấy đi thánh lực của bọn chúng nữa cho trừ cái tội đi đánh bạ đi nhé. Cùng lúc thì tiếng chuông có kẻ địch tấn công đã vang lên Lotte và Cedric đang ở gần đó thì bỗng thấy phía sau kho thuốc bị nổ. Cô đã kéo áo muốn Cedric đi cùng mình tới xem hiện trường xem có ai bị thương không thì ông đã từ chối. Nếu bây giờ mà đi Lotte có xảy ra chuyện gì thì Fama sẽ rất buồn đó lúc đó thì cô mới giờ tốp lại việc mình muốn làm. Đồng thời lúc đó Fama cũng đã cưỡi trượng thần bay tới ở bên trên anh đã nhìn thấy rất nhiều người đã bị nhiễm bệnh và virus cũng bay đầy trong không khí. Đã thế còn có con sóc bay loài mà đã đem bệnh dịch đến đây. Ngay lúc đó anh đã xà xuống mà gặp cha của mình. Hai cha con đã đi tới chỗ đám người vừa bị Salomon bắt giữ vì bạo loạn. Sau một hồi tra hỏi thì mới biết đám rau dưa này chỉ là con tốt để tên đầu sỏ đứng sau giật dây. Bọn chúng còn chả biết kẻ chết đen là gì chỉ biết làm theo lời kẻ đó tại vì hắn đã bắt dân thường làm con tin nên năm tên này đã giao ước với hắn xong nhiệm vụ thì năm người cũng ngỏ. Tiếng chuông cảnh báo cuối cùng cũng đã ngừng lót Lotte đã bon bon chạy về hiệu thuốc Cedric cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Bên này Fama bỗng cảm thấy có điều chẳng lành anh đã dùng thần nhãn và nhìn thấy có bóng đen đang đứng trên lóc nhà hiệu thuốc. Vừa về tới nơi thì tiếng chuông cảnh báo lại gieo Lotte vội chạy lên tìm xem Fama đã về chưa thì bỗng đằng sau một bóng ma đã tiễn Cedric đi rồi. Một lúc sau Fama cũng chạy đến nơi anh đã nhìn thấy có ác linh đang luẩn quẩn bên trong căn nhà. Cha anh cũng đến cuối cùng thì hai cha con cùng xông vào thì thấy một bóng đen đang đứng đó đợi họ. Bên cạnh đó là Lotte và Cedric đã bị hắn thủ tiêu cha anh bảo hãy đi lo cho hai người kia còn tên mặt lờ này cứ để ông lo. Sau đó cha và tên kia cũng mở cơm bạt nảy nửa còn pha ma bên này đã dùng thần nhãn chuẩn đoán sát thương cho hai người. Nằm ở kia nhưng độc tố tên đó đưa vào người Lotte và Cedric quá mạnh khiến anh nghĩ mãi không ra thuốc giải. Đồng thời lúc đó cha anh cũng bị hắn đánh bay. Trong tình huống cấp bách như thế này thì Fama đã phải vừa đánh nhau vừa tiêu hủy độc tố mà tên ác linh kia tạo ra. Tên đi cứ lải nhải lắm mồm khiến Fama rất tức giận anh đã dồn nội lực mà đấm cho hắn thụt mặt để. Diệt trừ hậu họa từ bây giờ đến mãi mãi Pharma đã dùng thần trượng tiễn tên điên này về với các cụ luôn. Và từ đó bệnh dịch đã biến mất mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi bầu trời này tươi đẹp như này nào. Lotte cũng chạy tới nước mắt lưng tròng mà ôm lấy cậu chủ. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay đừng ngại để lại cho mình một like cũng như subscribe để mình có thêm động lực ra thêm thật nhiều video mới nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.